ok bắt được mọi người đợi xíu nha đợi cho kia chứ nha bay mẹ cái não rồi từ hết lão nha đúng <laughs> rồi hết lão mà đâu có giống người bình thường đâu người bình thường người ta sẽ hết nó bình thường người vũ trụ hết nó nó nó độc lạ vũ trụ xong rồi tắt cái kia nhờ chấp nhận được Tao đã tắt cái kia rồi thế play hay cái nào là tắt mức áp quan trọng nhất à, nghe nói dạo này uh, game uh, Google Guruk uh, rất là uh, rất là được uh, kiểu như là được chơi rất là nhiều à nhưng mà game đó phải chơi nhiều người mới vui mà nó làm chơi một mình được nhưng mà rất tiếc là mình cũng chưa tìm được ai để mà chơi chung cái game đấy game ngỗng dịch đó không có ai không có kiếm được ai chơi chung cái game đấy ừ. hay buồn nha Quay, chào mừng các bạn đến với stream của Saki và chào mừng các bạn đến với Framelam phần 2 Thì phần trước chúng ta đã gọi là à, tiêu diệt bọn lính Rado ở trong cái làng trong cái vương quốc Brunei rồi và bây giờ chúng ta tiến tới biên giới của Brunei và Rado và chúng ta gặp một bọn quái vật ở đó hello tiêu dụ hello Destiny nha what the cái lợn cái gì nó trên màn hình vậy từ từ cái gì trên màn hình vậy uhm. ba từ what the Oh my god. Yeah. Dạ. Tôi bị tôi bị phân tôi bị phân hân. <laughs> bị phân hân mọi người ạ. Giờ dạ ơi. Let's go. Ok à. Ok à. Đây, chúng ta đã có công chúa ở đây rồi mọi người trong anh nó cái biệt khủng khủng nha từ cứ tết tè hay nha Insect Insect Terrain nếu mà mình bật cái on music tắt music uh, và tắt luôn cái effect này thì không biết là nó như thế nào nha Ê, nó đỡ âm sầm lên rồi đỡ âm sầm luôn rồi mọi người ạ à công chúa Erika của mình mới có level 2 à từ mình muốn ờ, muốn cày công chúa chứ không phải lên level 10 mọi người à game vịt ngỗng mới được PC chơi chung mà được hả vậy luôn đúng rồi nó cứ rè rè kiểu gì á chim tắt bớt đi à, chơi PC chung được mà đúng rồi chơi PC chung được mà nhưng mà nó là không có ai chơi với không có có kiếm được nhiều người chơi á không kiếm được nhiều người chơi á ừ dạ dạ dạ mình nhớ lần trước là mình đã mua đầy đủ đồ cho mấy đứa này đúng không mình nhớ thiếu set với lại ơi mà cái từ cái nền bật nhạc không nhỉ cho mọi người nghe nhạc tí nha à, một bản nhạc ờ, rất là quen thuộc Hey, không phải ghe, không phải cái, cái nhạc uh, chó sủa Luffy đâu. Yên tâm đi. Bản nhạc rất là quen thuộc đối với mọi người. Yên tâm đi nha. Yeah. Đó nhạc cháy rồi đó mọi người. Từ. Ờ nhạc này ok rồi đó. <coughs> Rồi chúng ta sẽ chuyển qua màn hình game nha mọi người về dây rồi set ở đây uh, chúng ta có từ sao tại sao cái màn hình nó lại như thế này nhỉ bắt được con lợn ui màn hình thế này được á từ bắt được à một cái phóng to màn hình lên mà ngáo quá chúng ta có ở đây xét có đủ đồ đó rồi nhưng mà thiếu như là mình cần thêm một cái giáo nữa cái giáo phóng xa mọi người mua cho xét một con ờ, một cái giáo javelin nữa giá có 400 đô rồi nhưng phải không mình phải bán mình phải chuyển đồ của xét qua bên ờ, chuyển bớt mấy cái bình nước bình nước của xét qua bên quát được cũng là bán mình còn phải ờ, Managi Tem đã chuyển bớt đồ của set Stray à. Ừ, mình có thể gai on mà gai on supply supply là mình sẽ chuyển cái đồ của set bên cái cái này nè cái này mình sẽ chuyển qua bên đây rồi một bình máu qua đây chuyển bình máu qua cho chỗ mà cái xe ngựa cho nó giữ đồ cho giữ đồ cho cả đội luôn rồi ok bây giờ vô trong shop mình mua đồ mua cho set một cái javelin Ê, javelin này có 400 đồng mọi người ạ và ở đây có một cái slim lane mua cho set luôn rồi ok rồi chúng ta chuyển qua William William thì người chỉ có xài um, xài giáo thôi thì mình mua cho William một cái William một cái Javelin vậy là ok rồi và Rod thì xài đến hai đến một cái búa một cái búa tầm xa và một cái búa bình thường thì cho nó xài cái cell IC đi đây TOS một cây ờ, một cây búa một cái rìu sắt hép một cái rìu hép và Venessa thì chắc là được rồi Erika Erika gì cũng được rồi phải mua được kiếm hép không nhỉ không mua được kiếm sắt rồi mọi người à không mua được kiếm hép uh, Garcia được rồi Molder Iron Land mấy này được phát nhỉ vậy mình có nên mua một cái ờ, Slimwood à, mua cái Slimwood cho cho thằng này mua thêm cây nữa đi nhà giàu có điều kiện mà mọi người rồi à, cho Erika một cái kiếm nữa nhà bị quá trời tiền nhà không có gì ngoài tiền mọi người ạ à. à, Vanessa mình có biết cái ngọc Red Game này làm cái gì hy vọng là mình sẽ có được thông tin đó nhưng mà Venexa này Venexa này mua thêm một cái uh, ờ, Slimland cái giáp Slim cái giáp ừ, một cây cây giáo mà nó mỏng mỏng mọi người ờ, Slimland dạ, yeah. trời còn tiền mà mọi người mua xa láng đi mua hết shop luôn ông chú sao chủ shop bây giờ là bộ bội hưu rồi mọi người ạ à. Hey, Gilliam Rồi ừ. Hết à, kìa à, Mua một Javelin cho này Rồi chúng ta còn có 320 đồng thôi ba uhm, mươi đồng thì chắc là một cái món đồ gì cho Ross được À một cái hai này Một cái uh, rìu cầm tay Rồi không có đủ tiền rồi Rồi ok ok rồi chúng ta sẽ chuyển qua đến cái uh, vùng tiếp theo thì cái vùng tiếp theo này nó sẽ có uh, cái cứ nó cứ chậm chậm kiểu gì ấy nha không còn nhanh như lúc trước nha Baba Bandit keep the land happy. I feel at them. Yeah. Dạ. Ở chúng ta là như chơi lại cái cái khúc uh, cái khúc bữa rồi. Tại bữa chưa có sao. Cho cho nhỏ này lên đây để cứu thằng em nó. Ừ. Còn thằng này ở đây chơi với lại uh, đại ca cúp cúp rừng đại ca sân tặc sơn tặc với chúng tôi này vậy mày cũng cùng phải chết hả con à trời ơi nó dễ dàng của kìa bắt được con lợn hả à. trời ơi dễ dàng trời ơi, nó là dễ dàng chơi nó là dễ dàng đây hãy để tôi tôi sẽ đâm cho nó một phát cho đi chồng bà luôn hay quá William ơi Yeah, dạ, chúng ta có một cái ờ, một cái chìa khóa cửa mọi người ạ. À. Bây giờ cho Erika lên thế này. Ra đây ra đây ta ra đây đi xong lên chứ chứ còn sợ cái gì nữa mà không lên đúng không không còn gì để mất mọi người à xong lên chúng ta không còn phải sợ cái hồ đâu tầm này là không cần phải sợ đâu rồi bây giờ thằng em nó sẽ xuất hiện ở đây yeah, dạ, bây giờ cho enemy enemy cái hù mà cho Nami cứu uh, uh, nói chuyện với con Talk Bây giờ xong trở thành Tom trở thành Com trở thành đồng minh của mình rồi Bây giờ cho Com uh, chiến đấu với hàng ngày được không nhỉ? Ờ, thấy có vẻ bất cơ hơi quá nha Nếu mà hai phát cái đánh nó là 7 x 7 là 14 Bằng là 20 máu lận hơi bị bất khả hay đấy nhưng mà không sao cho xét cho, cho chơi nó một phát để nó về chầu ông bà chứ đã đấy mày nó không còn nhanh như trước hả thấy nó vẫn vậy mà nó có đâu có bệnh nó vẫn bình thường mà không còn nhanh như trước á thấy nó vẫn bình thường mà à, nó mượn bình thường chứ đâu có phải à, bị à, chậm đâu bắt được con lợn rồi mày xong rồi con hello saki hello à, toruju nha chào mừng đến với lại stream rồi mày xong rồi con một phít nơi đi đời nhà ma này làm sao mà đỡ được à, nó cử động nó vẫn bình thường mà đâu có bị uh, chậm đâu bây giờ cho công chúa Erika qua đây uh, đồ ở đây cố lên công chúa à, khoan thằng này nó khởi phóng phóng giáo vào công chúa trời ơi sao mình ngu vậy không được không để công chúa bị thương được công chúa để tôi bảo vệ công chúa cho đây qua đây rồi không được đứng đây thì thằng cung nó sẽ tới bắn cho ngựa bay này à, loài ngựa bay rất là sợ cung cho nên là mình sẽ cho thằng này qua đây không ừ, cho thằng này qua đây đi cho thằng này qua đây tấn công này Ôi nó không có giáo à chết cha nãy quên mua giáo cho thằng này rồi Ê, khổ quá nhỉ bây giờ cho rod qua đây thì có nguy cơ nó bị thằng cung với thằng kia nó bắn có ấy nhờ bây rồi à à tao chả mày trước rồi không được tách nhưng đã tách đây không được uh, cho đứng đây đi có là làm gì bây giờ cho ngựa bay tiếp cận đây không được cho ngựa bay đến đây đi cho này lên đây khoan này có giáo mà đúng không ôi đại ca này cũng không thể bán xe được bây giờ cho đứng đây hết luôn xếp quân như đi Đi rồi Nào Trời biết ngay bạn bạn tấn công ai vậy Mày tấn công lộn người con Nhưng mà mày cũng đâu có làm hại với ai được đâu Làm sao không có hại tao được Rồi mày mày xong rồi con ơi Này cậu Này trời ơi à, đại ca mạnh vậy cũng ghê gớm đấy uhm. ở phía trên này thì để cho com nó nó nó mở hết mấy cái đường này đi chết bật một cái kiếm ngon lành ờ à, này có đủ kiếm rồi đúng không bây giờ xuống đây đi kìa à. Ờ. tấn công uh, xe quốc dễ, yeah yeah phải như vậy chứ cho em gấp vui cái bảo bố gia truyền dòng họ nhà mày đây ai giá trời ơi không không được giải cứu Vậy cứu thằng bé gấp Không, không để làm mày thương được Lùi về, lùi về, lùi về, lùi về Đau quá Bây giờ phải hạ nó, hạ công chúa ra Hạ công chúa ra cho ngày hòn máu, cho công chúa Nhưng mà trước hết phải hòn máu cho cho đại ca Garcia đó Đây rồi Rồi, ok chúng ta đã có thể ờ, từ từ từ Không được, không được, nếu mà tiến lên thằng cung nó bắn Thì có thể đem vòng qua đây thôi Hồi nãy ta kiếm được cái chìa khóa cửa nha Công chúa hả? Công chúa kiếm được chìa khóa cửa đúng không ta? Giờ không nhớ luôn Bây giờ end chỗ này đi ngay chỗ này đi hello nimigot nha trời ơi mày bắn ai nha mày mày quăng rìu với ai vậy ôi bạn ơi oh my god bắn đau thế bốn máu lận <laughs> bốn máu nhầm nhò vậy bạn này Xin là xin dính việc cụ Yeah Yeah có chết cây rồi Nhưng mà nãy chúng ta đứa nào giữ Đứa nào giữ cái chìa khóa Đứa nào giữ chìa khóa cửa Mẹ rồi đứa nào giữ chìa khóa cửa vậy Đại ca giữ đúng không Không ai giữ ai giữ à chìa khóa cửa ăn này giữ đi ra cho bố mày làm việc ờ xuống đây hải đây rồi đi ra đây cứu ờ, còn ai hòn máu nữa nãy có người mất máu mà ta à đây đây rồi trời ơi hồi máu cho đại ca chơi The Last spell ấy nó cũng kiểu như này mà khó hơn bó bỏ mè <laughs> ok ok God nha trời đụ đấy được rồi sao này mất máu vậy trời ơi mày được rồi bây giờ để cho công chúa lo này đi không từ từ cho thằng này nó nó mở trương này được một cây ờ, rìu ngon lành xuống cấp vui cái nhẹ cái nè rồi bây giờ cho lên đây cho tỉa này đi về phía tây hiền cánh kinh ấy mày giận mặt với bố đi với các chơi để tôi công chúa để tôi lo cho công chúa không cần phải làm con mẹ gì hết mày hả mày mày hả bưởi không được không này không được không chơi rồi xong mình chơi ngu luôn chơi ngu ngu luôn đáng lẽ cho công chúa quýnh nó là được rồi ngu quá không sao Đấy. Ủa mở cửa chưa? Chưa mở cửa luôn bắt rồi hả? Bạn hai Trời ơi, ba ngạn ngứa có mắng có cùng giật máu không? Vậy sao mà cung hủ bắn giáp trụ vậy? Ê, trời ơi, nó cướp gì quá kìa hàng mất dạy Mày tới số mày là con thì từ đó nó giải quyết thằng kia cái đã Rồi tới lượt mày Mày Cậy thế nhờ Nhưng mà không sao Đằng nào mày cũng chết thôi Này thì láo cáo đưa chìa khóa đây Ơ mẹ nó không đưa chìa khóa à Má mất dậy nha à à à một bữa nè một bữa giáp rồi ok công chúa đi vô tầm này sợ đéo gì nữa tấn công đi sợ méo gì nữa tấn công đi còn nào với chìa khóa đâu mày giữ hả à hàng giáp trụ với chìa khóa quên để mấy cái rương này cho này lo đi ờ, nhét nhét cái nhét cái cái rìu này vô trong uh, rương vô trong khay chi ngựa xong lên khoan này mất máu rồi xông lên mẹ gì nữa từ đấy hòa máu cho anh uh, Ren Yeah, dạ, yeah. Dạ. Ở trên này có cung không? Ngon lạnh. trông lên như một vị thần. Máy này không có gì đáng sợ đâu mọi người, không yên tâm đó. Yên tâm, yên tâm. ê khoan chết bậy rồi không không đừng mà đừng ôi trời may quá may quá mời nó xa xem đi đi rồi nhà mai ơi á à, một lần chơi ngu có hưởng không chúa mày đi về mày đi về đi về với tao nhanh lên đi về đây bài nhanh quá Công chúa Xử lý nó Giờ mấy công chúa mới được thể hiện Mẹ nó, nó quýnh công chúa đau quá vậy 16 hả Ờ Được chơi được chơi được chơi được chơi được Chơi được Mày hả mày Trời ơi Chém ai Đầu chém ai Chém công chúa hả Đâu có dễ vậy Rồi. Đó. Này bạn ơi. Răng hay không răng? Rồi. Đến lượt uh, ca thì đi lên đây. Bây giờ cho xuống đây, cho hàng giáp trụ xuống đây cho nhỏ này đi hồi máu cho nhỏ này hồi máu cho ngựa bay ok giáp trụ ở đây mở cửa đi ờ giáp trụ viên bị ăn trộm mừng đâu nữa <laughs> bị ăn trộm còn gì nữa cho rót đi ra đây Rồi cho Corp xuống đây đi Quá chịt Xong lên Ok Giờ mình tính làm sao trời biết ai nó sẽ quất công chúa trước mà vậy là mày bậy rồi đó con à mày bậy rồi đó con à muốn giết công chúa đâu có dễ đâu nghĩ sao cho bạn nghĩ sao cho bạn nghĩ sao cho bạn bạn còn non và xanh lắm Dạ công chúa đã lên level uh, 3 rồi What the... À, kinh hiểu công chúa là vua luôn chứ Mới nồi À À à à À Rồi Sát công có chú ở đây chính là chém bay đầu thằng này từ từ chú lên đây đứng luôn đi từ đó chém chết bàn này đi mày chăn chối gì trước khi chết trời nó né kìa né kinh đấy bạn ok, kìa Trời ơi còn sống hả Không thể tin được Nhưng mà cuối cùng mày cũng phải chạy về với ông bà thôi con ạ à. Hả Đây rồi Ôi bạn ơi Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu game đồ à viết với đúng rồi game đồ họa từ hồi uh, uh, lâu đúng rồi từ 10 năm trước game đồ họa từ 10 năm trước rồi viết nó đi giao cho hai thằng bay đó chiến đấu với lại thằng chùm đi trời ơi bạn ơi bạn chém hay vậy này thì chém này Rồi Mày rồi Trời ơi Sống dai vậy bạn Sống dai vậy bạn Không bây giờ là phải cho công chúa nó kết liễu thằng này nó mới hợp lý nè Đó Công chúa lên đây Dường cái cái phần slot vinh quang nhất cho công, cho công chúa à. Trố lên công chúa Cả nhà trông cậy là công chúa <laughs> Mày hồn máu à, cũng được bao lâu đâu Thôi xong rồi Thôi xong nó luôn rồi Trời ơi tính dừa cho công chúa nhưng không được rồi Tại vì nó quá bú láo Ờ cuối cùng thì Paladin đã thăng cấp lên lên bên 3 Hay quá xét rồi. Hay Còn cái rương ở dưới cùng này nữa Mở luôn cái rương dưới cùng này luôn Ờ à, được một cái giáo dài Yeah Ờ công chúa giờ lên ngay vàng được rồi Bây giờ cảnh hai chị em ờ, gặp nhau Chúng ta sẽ qua chapter 3 Đi chapter 2 nhanh quá nhờ Rồi ờ, sell cái mọi người xeo nhẹ cái ừ rồi chúng ta sẽ qua đến ờ, chapter tiếp theo là chapter 3 thì ở khu vực tiếp theo chúng ta sẽ đối đầu với lại ờ, một một nhóm uh, quái vật ở ngoài biên giới á à, mày là nào hôm bữa mình chơi ở đây mà mình chưa có sale tưởng nay stream uh, gì stream mai không có đâu à, tâm sự ờ, xét tâm sự với lại Erika ờ, cho Nami với công ở nhà cũng được nha hợp lý support hả không có không có ai bọt hết bây giờ item thì ờ, có thằng com nó giữ một mớ đồ nè nhưng mà em cho nó ở nhà rồi chắc không cần nữa giờ chỉ cần có cho rod thêm một vài thứ cái LEC này cái gì ta LEC là cái gì vậy LEC William thì từ từ cho lấy đồ cho lấy đồ của xe ngựa đi tắt à, hình như trong xe ngựa có cái gì đây nè không ủa tắt đợn lợn Bây giờ bình máu Nó lại hợp lý Ờ trong xe ngựa nha Có cái kiếm đúng không Cái kiếm thì cho cho ai Set có rồi nè cái, cái dòng này đâu cần chìa khóa không ta Đâu cần chìa khóa đâu Bỏ chìa khóa nhà đi Cho chìa khóa ấy cho cho chìa khóa nhà đi um, Chúng ta từ từ ở trong xe ngựa có cái gì trong xe ngựa có cái gì xe ngựa có kiếm à, và cái búa cái rìu cái rìu cái rìu cái rìu vậy lấy cái rìu ra rồi ok đó chiến unit tất cả là chín unit ở đây chín đơn vị ở đây go ham thằng này là một thằng pháp sư ờ, sử dụng phép thuật ánh sáng uhm. từ từ cho công chúa ở đây ờ, công chúa giật thường công chúa không vô được à chỉ có mày vô được thôi á mày vô đi à. có một cây rìu sắt có một cây sắt ngon cái làng cho cái rìu sắt bây giờ chỉ có thể là cho thằng nhóc nọ cho con ngựa bay xuống đây nó nó lấy cái à, ổn không ta cho ngựa bay xuống lấy lấy đồ được không hay nó phiêu quá vậy cho ngựa bay xuống lấy đồ phiêu quá vậy cho phá cầu đi ừ về vé à đây rồi không được từ cho đứng trên đây hợp lý bắn nãy mày không thể nào đụng với tao được mày à. mày phải chết thôi con ạ à. gas gas xe lên nào lên bạn chết trời ơi nó né nó né điệu nghệ quá vậy zombie mà căng quá vậy hmm. nhưng mà không sao cho nhóm này ở đây đi thì không biết bọn zombie nó sẽ tấn công hướng nào nên là cứ cho giống này bảo vệ công chúa nhưng mà hàng này phải chết mày phải chết con à ừ. chết đi cho nó cào kìa à. chết đi tại như vậy ok bây giờ cho um, đờ, chú đờ đi hồi máu cho răng. mặc dù răng mới bị cào có ba cái thôi nhưng mà đây là cách tốt nhất để cho chú Modder lên uh, lên kinh nghiệm rồi chú Modder được lên tăng lên level 3 rồi level 4 level 4 tăng máu và may mắn và ma thuật ok tốt cái nhóm này ở đây đi bây giờ không có đi đâu được hết đi là tèo ngay đi là tèo ngay không có đi đâu được ở nhà ừ. trời ơi trời ơi không có đánh công có đem luôn trời ơi mày xui rồi con thôi là mày còn sống á Ui Ờ ha Mấy thằng này đánh đánh con ngựa bay đâu có mất ờ, đâu Đâu có bao nhiêu đem đâu sợ gì ta Tại sao phải sợ Ờ Tại sao phải xoắn nhờ uhm. Trời ơi Rốt cuộc monster con hoa được cái nó nữa Yeah, yeah. Oh. Đây rồi, xuống đây bạn ơi. Ở đây chúng ta có một phù thủy ở đây. Và bé phù thủy này tên là Blue. Thì này sẽ lút lút lút. Thì lút này sẽ có thể uh, sử dụng phép thuật lửa. Đây rồi, thời tới rồi, cạn không kịp nữa. Mày phải chết thôi con ạ. À. Uhm, làm sao mà sống nổi. Xuống này giải cứu cho lốt được không ta? Được. Để chặn đường cái thằng à, quỷ chất tầm kia nó sẽ đi qua đây. Ờ, nó qua được mà, nó qua được mà, chết mẹ rồi. Cái này toan quá à. Mày hả con? Mày làm sao sống được? Đằng nào nó cũng phải chết thôi. Nhưng mà nó sẽ chết một cách rất là bình yên và hạnh phúc. Lẽ bây giờ ờ, Garcia đã lên lé bên 5 rồi Yeah Rồi Đi qua đây bạn Công chúa Giết nó Đây là cơ hội để công chúa có thể ờ, thể hiện trình độ Trời ơi, nghĩ mày cửa gì mày cầu được công chúa vậy? Ở đây chúng ta có một Saki cực kỳ là lương lẹo. Ở ờ, kìa. Lương lẹo gì? Hả? Bây giờ mày tấn công công chúa phải không? Đâu có dễ dàng như vậy bé ơi. Tính ra công chúa làm hết luôn rồi, chỉ có mình này nó dứt điểm thôi à. Rất chê lương lẹo lên quý vị cái gì à <laughs> vậy luôn hả <laughs> lương lẹo thiệt luôn hả không Saki đâu có lương lẹo đâu trời ơi nó vậy là tội cho cây chết công chúa lật điện <laughs> ok kìa no no no Mày tấn công ai? Mày nã ai? Trời ơi, nó quýnh nó 6 máu ở đâu chứ? Thằng phía dưới nó sẽ tấn công bao nhiêu máu lên, nó cầm kiếm. không hiểm quá. Gì à? Chém ai bạn? Mày chém lộn người rồi. Chém lộn người rồi bạn ơi. Bạn nghĩ sao vậy? Saki không hề lương nha, Saki rất là thân thiện, rất là... Ơ oh, sân hiện đâu liên quan ta à, Saki rất là kiểu ừ nó uh, rất là rất là uh, chung rất là thật hà Saki đâu có hơi cơ lương lẹo đâu ai đang stream kia kìa của anh giai cà lê đâu ủa đứa nào mất cà lê ta từ từ để uh, Saki uh, set cà lê lại cho uh, Sammy cái nha thêm người kém gì? Ok Ủa gì vậy? Khoát Quách một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Ờ đúng rồi, chín mười đơn vị Cái quát gì đây 3, 4, 4 con zombie nữa vậy? Oh my god <laughs> Trời ơi, chết tôi rồi Nhưng mà không sao Mày đằng nào cũng phải đi con à hôm hôm bữa anh ờ, anh lập mấy cờ lê cũ á xong rồi tự nhiên bấm lộn á bấm lộn nhưng mà không có ở đây đang đang bị ờ, stress đó, nên không có để ý là bấm lộn hay không mà bây giờ youtube nó có một cái hệ thống lọc là kiểu như là những cái cờ lê nào mà không comment trên stream uh, cứ, cứ sau sau một buổi stream mà không có cờ lê comment á thì cờ lê nó sẽ tự động bị youtube nó hệ thống của youtube nó lọc đi nó sẽ xóa tên đi cho nên là mọi người chú ý khi mà khi mà cái kênh youtube á mà mọi người làm cà lê á mọi người uh, nhớ vào comment trên chat á thì youtube hệ thống youtube nó sẽ không có bị xóa cái cái cờ lê của mình đi nha tại vì bây giờ nó sẽ có tự động uh, tự động lọc cờ lê hết trơn rồi chứ không có lọc cờ lê bằng tay nữa Hên quá bữa mình ngủ nên không có bình luận. <laughs> nè, rồi tới tấn công chồng luôn nè. Tầm này sợ gì nè, thôi được rồi. Ở đây thôi. Ở đây thôi, nhẹ nhàng xương xương một cái thôi. Này monster. Đối với set thì đó là chuyện nhỏ mọi người. Ráng. <laughs> có hôm qua vô hôm kia không vô nè bay mà <laughs> rồi ok 15 17 được nay thì zombie với chị chị là thiên sứ chị chị là thiên sứ cửa ngựa có cánh á làm sao mà bé có thể là chống lại chị được không có cửa đâu bé ơi trời ơi ba con zombie cho bọn này đông vậy nguy hiểm quá sợ quá à chuyện gì khó với đại pháp sư lo pháp sư sẽ tiễn nó về tây hiên cực lạc ừ. con mắt rồi mọi người con mắt nó có mắt màu tím và mắt bự thiệt chứ con này mà gặp ngoài đời sợ cũng xỉu luôn mọi người ạ à. nhưng mà rất tiếc nó chỉ là một sinh vật trên game thôi công chúa sợ đây à, sao này đem mạnh gì hả không được không sao không sao công chúa với chất điểm ban này đi cho lên level à, không lên được mọi người ạ ồ vũ khí lên rồi kỹ năng sử dụng kiếm của công chúa đã lên rất là ngon được rồi đứng đây bảo vệ công chúa mày ờ à, nhẹ nhẹ sương sương bạn 13 đêm thôi không xỉa đó nè bạn ơi tại vì thằng à, uh, William này nó là giáp trụ nên nó chỉ đâm được một lần thôi nó không có đâm được nhiều lần mọi người ạ à. tới lúc ngủ dậy thì Saki tắt stream bà nó đầu nên sen xem xem cô Linh Ủa Ủa Trời ơi Saki nhớ là như là Saki uh, uh, có, có người nào đó nói gì Saki ở trên stream của Linh là nói cái gì ta à, cái gì à? không không phải là mấy người sim hả không phải là không phải là tiền sim sim lên đúng không đúng không thành thật đi thành thật đi là mấy người bé gái đúng không thành thật đi trời ơi trời ơi má ơi đem mạnh vậy hả thôi được rồi bạn ơi không chơi với thằng này được nguy hiểm quá Bây giờ mày phải đi về Tây Hiên con à Ủa <laughs> quần què Bữa ngủ quên có online đâu mà bình luận <laughs> Này Nay giỡn mặt Trai gái vẫn mê nha Yeah đúng rồi Tiền đúng là một uh, cô gái chân chính, một cô gái chân chính là phải cả mê cả trai lẫn gái để Chết bà ơi hăng hăng Hăng ờ, hăng tu sĩ ở đây Hồi máu cho anh trai À gì Sammy, Sammy có mê gái không? Sammy có mê gái không? Mai trai không biết nhưng mà không biết không biết là mai gái không thôi Bọn này đông quá vậy Để coi bọn này gây đem bao nhiêu Nếu mà tụi nó gây đem cao thì mình rút luôn ba đứa mỗi đứa ba sáu chín một mười hai Đem cao thế Không được rồi Quá đông quá nguy hiểm không nên ờ, nguy không nên ờ, mạo hiểm đối với thằng này nhưng mà mày phải chết con ạ à. còn saki mê ờ, mê gái nha saki mê gái saki mê gái chè dạ. yeah. dĩ nhiên rồi dĩ nhiên rồi saki mê gái dĩ nhiên rồi bạn bè bình thường thì được mê thì no ok vậy là summy không có mê gái đúng không em không có hụt lgbt luôn á phần không có phần trăm nào hụt lgbt á <laughs> vậy là gái chơi gái riêu đúng không gái trăm phần trăm đúng không Trời ơi Trời năm lao rồi à ờ bạn ơi, bạn dẫn mặt với ai vậy? Yeah dạ, yeah dạ. Một mình xét xử hết luôn Ủa cái này đọc đầu khi nào đọc phát âm là xét hay là xét ta? Ok Đọc là xét đi Yeah dạ. Xét ơi Xét ơi Xét Xét ơi Giọng bà lên dãy hương, gái da gì cũng phải độ. Đúng rồi, giọng lên dãy hương mà. À, tự nhiên tự nhiên nó nhắc đến lên tôi lại ờ, kiểu như là muốn nghe bà nói chuyện ghê <laughs> muốn nghe lên nói chuyện ghê kiểu uh, kiểu hôm qua hôm nay như bị stress mọi người chứ ai như Saki gì giọng Saki với Hương mà kìa dòng sẽ kỳ với hương mà ủa nãy giờ còn ba người đúng ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi ờ, còn mười người đủ tụi nào chết đứa nào rồi chứ trời ơi rót ơi sao quýnh em ra nông nổi này rót ơi không được em không phải chết được Bây rồi Cơ hội phục hồi của Rod đã tới Mày phải đi đời nhà ma con ạ à. Chết đi Rồi, Rod được lên cấp rồi mọi người Rod đã được lên cấp tới bên ba Anh có chỉnh giọng không á? Nếu có thì anh thử tắt đi Anh đâu có chỉnh giọng đâu Anh giọng này giọng ờ, bình thường của anh mà Không hề chỉnh giọng nha Trời nhỏ này bị hương quá trời nè Nhỏ này cũng bị hương luôn Cho về đây đi Nhưng mà trước hết phải xử lý cái đống môn dịch này đã Giờ tôi phải làm sao Giờ tôi phải làm sao Kiếm chuyện đúng không Kiếm chuyện đúng không à, Cuối cùng là nó cũng phải chết thôi Trời game là dễ Game là dễ Này Tấn công đằng sau này Tấn công đằng sau này Rồi còn hang lính nữa uhm, cho công chúa xử một đứa công chúa phải có tác dụng với nhờ chết mẹ lính nó tấn công đam quá nhảy từ không sao xử nó công chúa tập này ngại gì nữa trời nó đâu có tấn công được công chúa đâu làm sao mà động được công chúa được trời ơi công chúa vip pro mà để em xử nó cho công chúa công chúa cứ yên tâm giao cho em Mày hả mày Muốn đâm ai đâm con chúa đúng không Đây Game dễ Game dễ Một phát hết cổ phóng lao của anh trách trụ đã đưa tiễn à, con quái vật về nơi suối vàng mọi người Còn ba hàng ở đây rồi, xếp bây giờ nhiệm vụ cao cả nào hai từ để giết ba hàng kia ba hàng này lên lên, lên level đã xích cứ ở đây chờ chờ từ từ đi từ từ rồi trả lên còn vai đất xa lên đây đi để cho đại ca kia hồn máu lút lên đây luôn rồi ok game Trời ơi, ban mới ai vậy? Tấn ông ai vậy? Mít, trời ơi, vậy cũng hụt nữa Ngột hết nè quái vật làm sao mà đội khắc phục ánh sáng được Khắc phục ánh sáng của Atom vẫn là đỉnh nhất Hôm chủ nhật đi chơi với trai nên không có xem Saki Ồ ờ. Vậy thì sao Không có sao hết á mình à, mình à, đi chơi với trai là một điều quan trọng nhất đúng không phải là phải là điều ưu tiên ưu tiên hàng đầu Rồi à, đi chơi với trai có gì vui không kể Saki nghe đi kể nghe kể anh Saki nghe đi Yeah lên level sáu tăng máu và sức mạnh Đây rồi, thời tới rồi, cản không kịp nữa Xin là xin dính bị cụ Ông anh thằng đó tồi lắm Cái gì dạ sao vậy đi Bỏ anh đi chơi với trai mà lại kêu người ta tồi là sao trời ơi Đá hả Đây nè à, Có nên cho nó một hit không uhm chết rồi à, chết rồi Arthur bị mất máu quá trời có hò máu cho thơ. nhỏ này cũng dữ quá à đi chơi với trai đồ luôn ai còn chưa biết cảm giác đi chơi với gái như thế nào luôn mọi người thì mà nhỏ này nó đi chơi với trai trời ơi sung sướng biết chừng nào luôn nè yeah kìa mày bạn ơi ôi bạn ơi chết thì bạn ơi ủa sao lên đêm rồi trời ơi một hit nó là tám mà tám đêm luôn mọi người ơi nhưng mà không sao răng sao mà dễ chết được thôi Dusaki vẫn là chân gái dạ yeah. cảm ơn Simi nhiều nha hương hương hương hương Mày phải chết con ạ à. Chỉnh biệt bạn Trời ơi Còn xài tuyệt chiêu nữa Nó gần chết rồi xài tuyệt chiêu đó bạn Trời ơi Lé bên ba Tăng máu và máu Tăng máu và kỹ năng Cũng được Đây rồi Đến lúc tiễn mày về suối vàng rồi con ơi Dính biệt Chúa tể zombie Chúa tể zombie Đó, trời ơi, tao giết một cái bệt chúa tể zombie lên máu quá trời luôn Lên level 4 luôn mọi người Yeah, dạ, ghi rất là nhanh Chúng ta đã giết toàn bộ bọn dâm quái vật ở đây Và chúng ta đi qua Ờ, chapter 3 Hồi nãy giờ chưa qua chapter 3 luôn hả? Lực con lợn Ờ à, mình xem cái nhờ Xem nhẹ cái Ok Có lẽ là chúng ta sẽ ờ, xong cái chapter này rồi chúng ta sẽ ờ, có thể kết thúc buổi stream mà người có gần mắt item này không? Uhm, com Com bây giờ đưa cái ờ, supply cho cho cái giáo trong này javelin trong này và com lấy cái ờ, lấy cái kiếm trong đây ra yeah trong này còn có hai cái giáo hai cây giáo thì cho set có rồi nè răng khó lắm rồi nè giờ con không cần hết lắm à, nhưng mà ở trên đây nó có gì ra oh my god ấy vô vô vòng mới luôn hả khoan bạn que que đây là cái khu vực đấu trường của thị trấn và chúng ta đến một đấu trường của trong map này. biết unit thì chúng ta chọn ờ, ngựa bay thì không được. Cái map này nghe nói là có rất là nhiều cung hữu. Ngựa bay đi đi không sao á Không sao, không sao, có ngựa bay là không sao hết á. Không, mình đã cho những lực lượng yếu nhất mình ra thì mấy thằng này nó mạnh rồi đi heo nó chỉ không không có không có thằng độ khó phải cho những đứa mà yếu yếu á đi ra gió á <laughs> à, à, đâu rồi Nami cho Nami ra đi level level một à. à cho Dot ở nhà cho Nami ra cho Lute Lute cho uh, Vanessa ở nhà cho Lut ra ừ đó phải tăng độ khó cho game đúng không à, đúng rồi ok bây giờ item thì có đủ rồi đúng không chiến hả mọi người chiến ơi chiến ơi sell lại cái uh, step 2 Saki giống một trong những ờ, VTuber từng là idol em bên Five Five Vậy á bên Free Fire đâu có quen ai con không có chơi với ai ở ngoài Free Fire hết so much for my realm of mocking my sorcerer Yeah, ờ, giấc mơ của mày ở đây không bế đâu nha mà tao sẽ hoàn thành giấc mơ của mày ở đây chỗ này Tao sẽ giải cứu mày Đây, nói đây nè, thằng Joshua Joshua, Joshua Joshua Bà đây hình như là người yêu của nó sao? Natasha là người yêu của nó. Uhm. Richie là hợp lý. Bây giờ phải làm sao cho mấy hàng này nó đừng có phá mấy chỗ này. Vậy phải cho set đi uh, lia hết cái đám băng đồ này. Không cho nó phá cái gì ở đây hết á. sát đi theo đường này lên trên đây và đám này sẽ đi hẳn rồi phía trên đám của cuộc đám của của của Erika sẽ đi qua đây công chúa rồi đi theo bảo vệ công chúa nào chúng ta có chính đơn vị tinh nhuệ nhất ở chỗ này nhưng mà có lẽ là cái trận này nó sẽ rất là găng đấy mọi người tại vì trên kia trên kia thấy căng quá đông đông như quân nguyên mọi người ạ à. có mấy trận này phá được không nữa gì đấy gì vậy bạn không có đen mà đòi khiêu chiến Trời Ở đây có hai cái shop mọi người, một cái shop vũ khí và một cái shop uh, bán đồ phép thuật À, các bọn cướp tới đây rồi Này thì cướp với chúng tôi À, chúng ta có một cái khiên rồng, một cái khiên rồng này nó sẽ giúp nâng cấp một ờ, đơn vị nào trong trong ờ, quân đội của mình. Uhm. Vậy rồi để em giải quyết cái này cho công chúa Yên tâm đi Phép phục ánh sáng hay chuyển Hello Saki Q Hello Lee Happy nha Chào mừng đến stream Công chúa giải quyết này đi Giải quyết đi công chúa Tất cả trong đợi vào công chúa đó Chết mẹ đúng không Tấn công mạnh như vậy Trời ơi Công chúa làm sao chịu nổi mấy hết con này uhm. chúng ta chơi một cách an toàn thôi này ok à được tại vì cái bọn lính cầm giáo này nó chỉ tăng tấn công được có 4 đêm thôi mọi người là không sao. Frank có thể lo được hết. Cho lực lượng không cần đi heo. Dàn hàng ngang như thế này tiến lên. Xếp. Lên đây giết thằng này đi bắn cung của chúng tôi nè một cây cung bằng sắt có làm sao mà đội được với cây giáo của xét được ớ kìa thằng đâm ai đấy Bạn đâm răng là bạn cũng chết rồi Răng đã lên level 4 rồi Và tăng máu, sức mạnh và tăng tốc sự may mắn Ước gì Saki cũng có thể tăng sự may mắn lên rồi cả Nhưng mà Saki không thể nào mà Có được may mắn như là mọi người được Cuộc đời Saki lúc nào cũng là cơ mang một vận xui mọi người Không bao giờ may mắn được Này chết con à No Mày quá Mày đến giết ai Mày đến giết người yêu của Yasuo hả Trời ơi Mày giết người yêu của Yasuo là mày làm mày con à Boss hát đi boss Đúng rồi boss hát đi boss Nãy à, nó mới hát trên kia mà nó mới hát cũng mới hồi nãy xong á phần làm con cáo chưa một lên hướng ai ngồi nhìn víu mà thấy sao trong lòng bồi hồi rồi lên đây đi em come on baby mày quá đáng rồi mày phải chết thôi trời ơi bạn chém ai có cửa đâu mà lòi chém bạn ơi Có cửa đâu mà lòi chém bạn ơi anh lút lút tự lên lấy bên à, hai rồi Tăng ma hoặc vào tốc độ Saki chế đúng không? <laughs> đâu Saki chế đâu Combat tự khác ấy Ừ. xin là xin vĩnh biệt cụ rồi mày cũng phải đi đây thôi con ạ lẽ bên bốn rồi cày cấp rất là điều nghệ xếp lên đây à, khoan chúng ta không cần mua đồ đâu chúng ta phải viết cái máy hàng này Slimland Hay quá shit ơi Trời nó chém không có đem luôn kìa Vậy mà cái nồi chém Khi nào Saki tắt tải edit end identity 5 về chơi ok lên nha uhm. khoan để coi hàng này tấn công tới đâu tới đây là mình phải đứng ở đây đúng không đứng nhân dục này ok còn đi xa hơn giờ hai cho hai bé đứng đây hồi máu đứng đây hồi máu cho hai đơn vị này Âu oh, nhân vật cái cái tay vẫy vẫy cu kêu vải <laughs> máu rau răm của mình lại nổi lên rồi <laughs> vậy luôn hả à? trời ơi dễ thương quá à. Wait. Hello Nebigot đã trở lại. <laughs> Chết chơi nó chém. Rồi nó chém 8 đêm luôn. Trời ơi. Mày hả? Mày nè. Ở kìa, bạn ơi Thôi Bạn nó có khả năng mà chém được mình đâu, mình là giáp trụ mà Ôi Bắn cung ngày 4 đêm á Trời ơi Đêm yếu thế làm sao mà tấn công được Frank Rồi Tới lúc hót hàng rồi thằng này nó vẫn đứng đây đúng không căng cái nhà sao hồi máu đi hồi máu cho Frank à, và hồi máu cho William nữa Rồi ok Sửa đám này đi Không phải giết khám hàng cầm cung nữa Không không có vũ khí gì để giết hàng cầm cung Chết rồi à, Mình có thể trade với hàng William này lấy một cái ờ, Cái giáo của nó Yeah Và một cái ờ, bình để ok lý mày cầm cung với chúng tôi này cầm cung với chúng tôi này trời ơi cầm cung với chúng tôi này chết đi nhá cầm cung với chúng tôi này ủa này cầm rêu à bây giờ nếu mà cho một bước lên đây thì ờ, wow dữ gì sao uhm, đứa này có bắn được không nhỉ không được cho bé nào lên đây đi lên đây bé cho này lên đây đi hỗ trợ chết Chết của tôi Vô lấy đồ Cho, u đẹp thế Cho một cái đuốc à Cảm ơn nhá Thank you, trời ơi À mà ra mà giết thằng chồng luôn thì nó hơi hơi hơi nhanh Không nên, từ từ Cho đứng ở đây đi Xong rồi. Em. Dạ, lính của bạn đánh cái gì thế này? Trời ơi, bạn ơi, bên chém gì vậy? Chém cái gì vậy bạn? ôi cái rìu này nó, cái cái rìu này nó hơn cơ, hơn, nó có lợi thế hơn so với cái cái cái giáo của mình. Trời ơi, ném cái gì mà hụt quầy răng Vậy làm ăn gì được Hồi máu cho răng nào Hồi máu cho William Dai Bây giờ cho răng tấn công hàng kê trên kia Ủa? Nó chưa chết luôn hả? Không sao Ai rồi cũng phải chết thôi bạn ơi Ai rồi cũng phải chết thôi bạn ơi ai rồi cũng phải chết thôi bạn ơi Không cái nào khác được bạn ạ à. Bây giờ cái nước cho Yasuo Dụ Yasuo xuống đây mọi người nhưng mà để nó không xuống thì sao Căng thế nhờ nó không xuống là ăn cám luôn á thường phạm vi của thằng gia xua nó ở đâu ta nó ở đây nó vẫn đánh được nó chỉ nó không lên là được thôi vậy mình phải đứng ở trên đó mà cái đại đi Ê Sử dụng được cái nè À cái cái này là để ờ, tăng tăng phòng hữu à tưởng đâu đồ đi tiến hóa này kia kiểu chứ u là trời khi nào anh về vũ trụ hú em cho em lên đó chơi check in up facebook <laughs> ok em nha khi nào anh về vũ trụ anh sẽ kêu em lên chơi chung với anh hò ờ, máu rồi ok gói này rồi bây giờ cho thằng kia nó đi uh, xuống diêm vương gặp ông bà nó này xuống Diêm Vương gặp ông bà này Xuống Diêm vương gặp ông bà này Răng của con bé là level 5 rồi giờ cái điều quan trọng là phải cho Yasuo xuống đây để nó nói chuyện với Natasha Ờ chắc là nó sẽ không giết Natasha đâu Chắc vậy chắc là nó không giết Hasa đâu giây phút quyết định đây tránh còn kịp Natasha Yasuo lên Dạ viết bài bằng này đây Được Không được đâu Yasu ơi Từ từ Yasu cho bạn cái kiếm đó bạn ơi Cho bạn cái kiếm nè uh, ờ, Tắc Play Lấy cái kiếm bạn xài các bạn Ok bạn nhá Mày tấn công em gái tao đúng không? Tấn không tấn công bạn gái tao đúng không? Bạn gái Tao cho mày đi về suối chèn Mày tấn công bạn gái tao này Hello uh, Missay nha, chào mừng đến stream Yeah yeah là anh em, Tao lốt cho bọn này đi về nước suối Giang rồi Trời ơi bắn gì cũng hụt nữa các bạn ơi Không sao chỉ gì có để ghi Lam lo Mày này Làm sao mà sống được Chống được Bạn gái của Yasuo đó còn để cho bọn này hoang sống thoát được công chúa thì đi làm cảnh thôi chứ không làm ăn được gì hết đó công chúa quá vô dụng hồi máu cho này nữa ơi mới còn một máu cũng hồi nữa không sao hồi máu để mình tăng level rồi chúng ta không còn gì phải sợ nữa anh em xông lên sợ gì tầm này nữa một mũi giáo giải quyết được tất cả đấy trời <laughs> mất thanh giáo rồi chúng ta còn một ngọn, ngọn giáo có độ bền duy nhất rồi khi mà chúng ta sử dụng vũ khí ờ, này ờ, nhiều lần á mọi người thì nó sẽ mất cái độ bền của vũ khí đó trời ơi nó chém em gái của nó chém bạn gái của ta kìa không chấp nhận được bổ láo này no trai không bạn gái của tôi no no the Mà ghê ơi tôi đâu mà bọn cũng nạn Bọn cũng nạn À, không ai tin được Không ai tin được mọi người ạ Rồi xong cuộc đời điêu tàn luôn bạn gái chết rồi còn coi còn sống hay có gì nữa tắt nhạc không có gì vui để tôi mở nhạc hết đó tắt nhạc đi tắt chúng ta không còn gì để luyến tiếc như cuộc đời nữa đau khổ quá đau khổ quá mọi người bây giờ á trời ơi trời ơi cái gì vậy cái gì mà comment quá trời cái gì mà comment quá trời <laughs> đau khổ quá cuối cùng thì tôi có không ấy nào mà cứu được bạn cái bạn gái của tôi nữa bạn gái Natasha cuối cùng cô chết Trời ơi, Joshua đau lòng á. Đã có thể cảm hóa được Joshua để trở về với chính đạo rồi, nhưng mà cuối cùng thì bạn gái của Joshua đã chết rồi. Cứu được uh, cứu được Joshua nhưng không cứu được bạn gái của hắn. Giết gái chết thì nghĩ game, đúng rồi, gái chết thì phải nghĩ game thôi. <laughs> Đau lòng quá. <laughs> Tôi đau lòng quá bây giờ không còn cách nào cơ tại sao đáng lẽ đáng lẽ không nên cho cái con nhỏ nó xe lên trên đó để cho nó ngồi dưới thôi trời cho nó lên trên đó nó chết khóc khóc cả dòng sông tôi buồn quá ai donate cho tôi đi <laughs> buồn quá ai donate cho tôi đi tôi donate để cho Saki có thêm động lực Chào mừng các bạn đến với stream của Saki nha và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ cho Saki mọi người nhớ đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người ủng hộ cho Saki đạt 500 à, subscribe nha mọi người. Thank you, thank you, thank you. Yeah đúng rồi, ghé qua stream của Saki rồi thì đăng ký kênh ủng hộ cho Saki nha các bạn ơi. <laughs> con con bot nó đòi đến 1.000 subscribe mọi người sau khi đầu có 500 subscribe ha à, mà mọi người mà con bot nó đòi đến 1.000 subscribe là <laughs> tham lam tham lam tham lam bot tham lam không biết là khi nào em được chơi sumi ơ ờ, quên, quên, quên, khi nó không biết khi nào mới được chơi à, một với sumi đây à à, để được có thể làm để được làm sát thủ giết chết Sumi không mà nhiều khi Sumi giết chết mình đó trời nguy hiểm lắm ai biết được ai biết được ai, ai là ai biết ai là Embuster đâu đúng không Embuster có thể là bất kỳ ai người kế bên chúng ta tắt stream đi ngủ ok 500 sub bao mày ăn <laughs> hello ok <laughs> ok streaming ngủ cái gì vậy tắt streaming ngủ ok tắt streaming ngủ nha bye bye mọi người hẹn à, gặp lại mọi người ở trên lần xa nhé bye bye see you again hẹn gặp lại nha <laughs> Sumi cái gì vậy không cái này là nãy là nãy là anh à, anh nói lộn anh nói lộn anh nói cái không biết là khi nào được chơi Among Us với Sumi đấy nó là cái nói lộn đấy thầy nói nói nhanh quá em in thì đề à, anh ra giết đầu tiên <laughs> ok là Twitter thì em biết được chỉ cái anh, anh là anh là imposter thì sao nếu mà anh là imposter thì anh sẽ giết em đầu tiên đúng không <laughs> chưa chắc mà chưa chắc số phận đâu phải là biết trước được tương lai tương lai không phải ai biết trước được mọi người ạ à. bây giờ nếu mà Sumi là imposter chắc chắn là Sumi không bao giờ giết anh đâu đúng không tại vì anh biết là Sumi hơn anh mà làm sao sớm mấy có thể giết anh được đúng không mọi người chứ không phải không phải gì không phải không phải mày không phải gì bye bye bye mọi người gặp lại mọi người ở trên lần sau nhé bye bye see you again gặp lại mọi người nha gặp lại uh, mấy sao nha gặp lại uh, tuyền ở, ở stream lần sau nha gặp lại uh, tất cả mọi người ở stream lần sau nha gặp lại DB có stream lần sau nha bye bye Ly Happy nha bye bye mọi người nha lập team chơi mong ông đi làm gì có ai mà chơi Saki đâu không ai chơi Saki đó chơi ngỗng dịch nó có ai rủ Saki chơi ngỗng dịch đâu nha yeah. bye bye mọi người nha hên xui <laughs> đã chơi à mong ấu là phải không có anh em bạn bè gì á đúng là cái game là kết tình bạn đó mọi người ạ à. Game công dịch cũng như vậy là một cái game rất là đoàn kết tình bạn. 500 sub bao mọi người ăn háp lô nha. Ăn hái ăn ăn gì? Món gì đấy? Ok ok, món gì cũng được hết nha. Ok. Ok. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại mọi người ở stream ngày mai của Saki.